trên đường xa xa bóng anh ngã dài đôi vai khát khao miệt mài trời chiều đã tắt màn đêm xuống âm u lưng đôi hoang vu người không tròn chân bước gieo mầm xanh thiên cứu đến trong muôn lòng trong mong đi khắp nơi nơi gieo tình yêu thương tràn chứa tim tươi hồng ôi đông bosco cho về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu Việt Nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca bao trẻ thơ bơ vơ bước chân hững hờ tim thơ chốn nào nương nhờ dập dìu xa bên trùng khơi chốn dương gian mong chờ yêu thương tình cha về thắp sáng đây việt nam bao nhiêu thiếu niên đơn nghèo đi trong bóng đêm u sầu chợt bừng hân hoan vì cha đến nơi đây đem ngàn yêu thương xây đắp nơi đông Bosco cha về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu bao tim hân hoan trời Việt Nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng